Chào các bạn Hôm nay thì rẻ không khuyến mãi sẽ thử bếp dành riêng cho thị trường nội địa Nhật Bếp có hiệu là Paloma PA S71 MHB Bếp này thì còn rất là đẹp đây Hầu như là mới luôn đây Bếp nấu bên phải chưa sử dụng nè Ống điếu ờ, còn như mới luôn nè Bếp bên trái thì ờ, sử dụng nước một hai lần còn đây là đầu chứa lửa này còn rất là mới bếp này còn rất là đẹp bên trong nội thất như mới luôn đây bộ mâm đây rất đẹp bên trong bếp nướng như vậy như mới luôn Bếp này được xuất xưởng vào tháng 11 năm 2018 nè. thắt bên trong cho các bạn xem một lần nữa bếp như mới bếp này à, rất đẹp đây, đây là ngoại thất của bếp đây giờ tôi cũng sẽ đóng nắp lại để các bạn cùng xem ờ, để đóng nắp lại để các test những tính năng cho các bạn cùng xem đây đây là móc bếp ờ, màu cà phê ưu điểm của bếp ga nội địa Nhật á so với bếp ga Việt Nam á bếp ờ, được xuất xứ từ Nhật nè rất là bền thứ hai là rất là an toàn thứ ba là tiết kiệm ga đây là cảm biến ờ, phá ga khi ờ, gió hỏi tắt lửa hay nước tràn làm tắt lửa đây là cảm biến phá ga tự động đây khi mà nó nhận được tín hiệu lửa tắt nó sẽ tự động phá ga lại tính năng đầu giờ tôi sẽ gắn à, dây ga vào để à, test những tính năng của bếp tôi sẽ bỏ pin vào tính năng đầu tiên tôi thử là phá ra khi tắt lửa nè tôi sẽ mở ba bếp đây là bếp nướng nè có mâm và vỉ nướng bằng inox đây giờ tôi sẽ tắt lửa cho các bạn xem ngọn lửa xanh đẹp đây ngọn lửa rất là xanh nè ngọn lửa xanh đẹp đây, lửa rất là xanh thì giờ tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho dễ thổi để thực hiện tính năng là gió thọ <clears throat> tính năng là gió hỏi tắt lửa Đây, tôi sẽ chỉnh nhỏ lửa cho cả ba bếp sau 5 đến 7 giây á, cảm biến sẽ nhận được tín hiệu bếp sẽ tự động phá lại, phá ra lại còn một số nơi bán á, họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý nước trào ra làm tắt lửa mà các bạn ý nè cái đầu chia lửa nó cao hơn mặt bếp hai phân nước mà có trào ra đi nữa thì cũng tràn trên mặt bếp không thể nào làm tắt lửa được nguyên nhân chính mà do tắt lửa chỉ do gió hơi mạnh nên bếp tới mới tắt đây bếp đã tự động phá ra và kèm theo tiếng bếp nè bếp phát ra một tiếng bếp đây ba tiếng là ba bếp đây bếp bên trái nè bếp bên phải và bếp nướng công tắc thì vẫn còn đang mở đây còn đây là cảm biến <clears throat> cảm biến chạm đáy nồi khi cái cảm biến này nó nhận được 250 độ á bếp sẽ tự động tắt lửa và phá ra thì dưới đáy nồi á nó phải đặt trên 300 độ thì bếp nó mới phá đây tôi sẽ dùng hai miếng sắt nè mô phỏng cho hai cái đáy nồi đây. còn nếu các bạn thử tính năng này nhà các bạn nên dùng nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn dùng nồi có cái đáy mỏng á nó dễ tản nhiệt nhiệt độ nó chỉ dao động từ 200 đến 250 độ thì ờ, cho dù các bạn thử có bụi bếp nó cũng ờ, sẽ không khóa hoặc cái đáy nồi các bạn bị lõm lên đó không tiếp xúc được đầu ờ, qua đầu que cảm biến cho dù các bạn đang nấu ở nhiệt độ cao bếp nó cũng sẽ không khóa bếp này đặc biệt một cái là có nút gian <clears throat> nút ờ, hẹn giờ 30 phút nè đây là chế độ uh, nấu 30 phút Rồi, chế độ đây là gian xào đồ khô nút 3 giây thì lát tôi sẽ thử ờ, hết tính năng bếp này bếp này màu cà phê ri rất là đẹp bếp còn như là như mới luôn còn về phần bếp ga Nhật á, đánh lửa bằng IC nè bằng hai cục pin đại nên nhà sản xuất bên Nhật á, khi mà ta sử dụng một bếp á, thì tất cả các bếp còn lại nó cũng sẽ đánh lửa theo mục đích của nó là đốt cháy lượng ga thừa nếu có rò rỉ trong bếp nên nó sẽ hao pin hơn bếp ga Việt Nam nhưng các loại pin này à, sử dụng rất là kém cho bếp ga Nhật như pin con ó con thỏ nè pin này sử dụng cho gai nhật được 15 đến 20 ngày còn pin Panasonic Toshiba hay pin Maxell á ba loại pin này sử dụng cho cái ga nhật chỉ được 30 đến 40 ngày thì tất cả các loại pin này rất là kém nên các bạn hãy tránh ra bếp bên trái nè nó đã có nhiệt độ cao nó đã tự động giảm nhỏ lửa bếp bên phải cũng vậy cho dù à, cái vị trí cần gạt đang lớn nhất nè 249 độ bếp bên trái bếp bên phải là 227 độ thì tùy mỗi điểm nó sẽ có nhiệt độ khác nhau bếp ga Nhật thì có lò nướng rất là tiện lợi không như cái kiểu à, mình nướng truyền thống mà phải đi nhúm lửa than nướng thì mình nướng được tất cả các loại thứ nó như các bạn phải cắt mỏng ra hai phân vì trên mặt trên mặt lửa áp xuống là 5 phân rồi nếu mà các bạn không cắt mỏng ra thì ờ, các bạn ờ, nhớ là cắt mỏng ra hai phân nướng thì các bạn nướng được mọi thứ rất là tiện lợi bếp ga Nhật thì tiết kiệm ga hơn bếp ga Việt Nam thực tế gia đình tôi có bốn người á một ngày nấu ăn hai buổi bình ga giá khoảng ba trăm hai thì tôi xài khoảng được hai tháng rưỡi trung bình mỗi tháng thì à, gia đình tôi à, tốn khoảng 150.000 tiền ga thôi đây bếp bên trái tự động tắt lửa và khóa ga nè bên phải cũng vậy đã tự động tắt lửa và khóa ga sau chế độ là nước cạn nồi công tắc thì tôi vẫn còn đang mở đây còn để khắc phục về pin đó, đối với dòng bếp này tôi sẽ thay thế hai cục pin đại bằng một viên pin sạc là pin sạc nè pin thì cũng có cực âm và cực dương thì khi vô bếp tôi cũng đánh dấu cộng và trừ tránh trường hợp gắn đảo cực pin đi hai pin đó là một cục sạc có đoạn dây dài 3 mét giúp chúng ta khỏi lo về dây pin thì chỉ có một cục thôi đây không đủ độ dài với hộp pin nên tôi gắn kèm theo cái lò xo đây thì về nhà các bạn móc vào cực dương nè dấu cộng nè vào cái à, kẻ này nè tôi đã làm sẵn rồi các bạn móc vào dấu cộng nằm cực dương luôn luôn hướng ra bên ngoài nè một đầu lò xo cho tiếp vào miếng thép trong một bên đây có miếng thép trong một bên nè các bạn cho tiếp vào đây. bếp sử dụng pin <coughs> bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường nói chung các bạn phải để kỹ đây nếu mà ta để chúng vô miếng mũ trong hộp pin đó thì bếp sẽ không hoạt động được một đầu à, lò xo với tiếp vào miếng sắt à, miếng thép trong hộp pin đây bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường còn để nhân bếp pin yếu á thứ nhất các bạn nghe hay nhịp đánh lửa của bếp nè nhịp đánh lửa nhanh liên tục là pin đầy chậm dần là pin yếu hoặc ta có thể theo dõi theo cái đèn ngay học pin nè khi à, pin yếu sẽ bó, sáng đỏ lên còn tuổi thọ của viên pin này á nó khoảng 4 năm nên các bạn khỏi lo phải hai bên còn đây là đầu chờ của sạc pin đây đầu chờ sạc pin nó nằm ở đây khi hết pin thì các bạn đóng cục sạc vào thời gian sạc của pin sạc này á nó khoảng 18 tiếng nếu mà các bạn không có thời gian theo dõi á các bạn nhìn cái đèn trên đầu cục sạc nè đèn xanh là pin đầy đỏ là đang đặt pin vào thì khi sạc pin mình vừa sạc vừa sử dụng bếp bình thường còn đây là chế độ ờ, đây. các bạn giữ 3 giây chế độ gian xào đồ khô thì ờ, thường á cái đầu cảm biến này nó nhận được 250 ờ, độ ờ, nó sẽ ờ, tự động tắt lửa và phá ra thì khi các bạn chọn vào chế độ 3 giây này á thì nó sẽ tăng được đầu quay cảm biến lên 300 độ giúp ta gian xào thời gian nó sẽ lâu hơn còn đây là nút đây đây nó sẽ đờn lên nè đây là chế độ nấu 30 phút nè nó sẽ tự động tắt lửa và phát ra thì tôi sẽ thử thôi còn đối với tất cả các dòng bếp ga nội địa Nhật á cái loại van phù hợp với nó là loại van Namilus 345m nè van này nó cho có lượng tiết lưu ga ổn định và giúp ngọn lửa xanh hơn những van ga ở nhà mình sử dụng van này bên tôi bán hỗ trợ cho khách giá 130 một số nơi khác á, họ bán khoảng 200 à, và họ cũng có quảng cáo được nhập khẩu từ châu Âu hay là Nhật á thì các bạn nên cân nhắc vì tất cả các loại banga này nó được sản xuất tại Việt Nam thôi nó chỉ mang công nghệ của Nhật và này được sản xuất ở quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh đây đây là chế độ nấu 30 phút nè thì đối với dòng bếp này á nó không nó không, nó chỉ có tính năng an toàn thôi không có tích hợp hẹn giờ nấu và hẹn giờ nướng thì tôi có bán kèm theo cắm hẹn giờ mà giúp chúng ta nấu nướng những món ăn mà biết thời gian chính thì các bạn mượn vào cục sạc nè các bạn cắm vào sau đó các bạn cắm vào đầu à, chờ của sạc pin thì à, thời gian của ổ cắm hẹn giờ này từ 1 đến 60 phút ta có thể tùy chỉnh thời gian mà ta biết trước được và ta có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn còn khi nướng á các bạn nên cho ít nước vào mâm hứng nè để hơi nước bốc lên cũng làm mềm một phẩm khi nướng nó không có bị khô qua thực tế khách hàng đã sử dụng à, bếp ga nội địa Nhật á thì à, sử dụng trong vòng 2 năm á cái, cái tiền mà tiết kiệm ga bằng cái <coughs> năm á thì bằng cái à, cái giá trị bếp các bạn mua ở ban đầu rất là tiết kiệm các bạn sử dụng được à, 2 năm các bạn lấy lại cái tiền bếp ga khi các bạn đã mua rất là tiết kiệm ga bếp thì được bảo hành một năm nếu trong 10 ngày đầu bếp có bị lỗi về kỹ thuật á tôi sẽ đổi trả bếp khác với giá trị tương đương bếp thì cũng đã được bọc lưới chống chuột nè và che kính những lỗ lớn xung quanh bếp chống chuột cưa vào cắn phá đứt dây điện đây tôi chỉ thử đây tôi sẽ tắt tại cái này tới 30 phút tôi cho thử nấu cho các bạn xem thôi thì à, vừa rồi tôi đã hướng hết những tính năng tôi biết cảm ơn các bạn hẹn các bạn ở video lúc sau